Alo, vâng, xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh Sa cầu tóc 1 XSMB anh em nhé. Và lời nói đầu tiên thay mặt đội ngũ làm kênh cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả anh em. Chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm và an yên bên gia đình và người thân. Và trước màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021. Và ngày hôm nay giải đặc biệt về chúng ta có dạng 04960 in tâm kháng 9 đầu 6 và đuôi 0. Con bạch thủ đế 60 nổ cho anh em ở cái bộ đề 01 phải không ạ? <clears throat> bộ đề 01 nổ cho toàn thể tất cả anh em ngày hôm nay. Và điểm qua đầu lô tô từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì tất cả các đầu lô tô đều nổ cho anh em nhé. Không bị gãy khúc một đầu nào hết anh em nhé. Hôm nay thì à, những lô tô thể hiện cho anh em lô tô hai nháy ngày hôm nay thì có con 06 phải không ạ? 0660 ngày hôm nay nổ cho anh em bốn nháy tất cả cho anh em, phải à, không? Tất cả anh em. Đấy và con uh, đầu 2 thì có con 29 nổ một nháy cho anh em đầu 3 con 30 và sau con bạc nhớ bạch thủ đề đó là 60 thì ngày mai chúng ta nên đánh còn gì thì ngày hôm nay thì anh em thấy rồi 9889 nổ cả cặp cho anh em đúng chưa đấy kép ngày hôm nay có kép 44 này 00 này 77 đấy tất cả kép cho anh em ngày hôm nay đó là ba con ba con lô tô nổ cho anh em 7744 và 00 nhá và ngày hôm qua thì chúng ta cùng nhau test qua ở diễn đàn công khai ngày hôm qua chốt cho anh em con độc thủ đó là con 61 à, phải không ạ 61 lót 16 cho anh em ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được đấy rất đáng tiếc nhá đấy chúng ta không ăn được nhá 16 61 và ở cái dàn đề thì bắt cho anh em ở cái bộ đề 13 và bộ đề 14 không có cho tất cả anh em ngày hôm nay chính thức đó là ngày đầu tiên chúng ta lên video thua tha phải không tất cả anh em rồi thì à, để ngày mai rực rỡ từng bừng thì tôi sẽ cho anh em tham khảo những đường cầu ở trên diễn đàn công khai và tôi đã nói với tất cả anh em rồi ở diễn đàn công khai chúng ta chơi đó là văn nghệ nhỏ nhẹ trả đá mà thôi nhá không chơi to quất lớn được chưa <coughs> và sau đây thì tôi sẽ đi cho anh em một cái đường cầu ở ngày 15 tháng 11 nhá đường cầu chạy cho anh em ngày 15 tháng 11 này đây thứ hai ngày 15 tháng 11 nhá thì nó chạy cho anh em ở cái giải 4.4 ở giải 4.4 này chúng ta có cho anh em đó là con à, số 4 ở cái hàng chục à, nhá số 4 ở hàng chục và chúng ta cùng nhau ghép lại ở cái giải 6.2 chúng ta lấy ở giải 6.2 đúng chưa ạ và hàng đơn vị chúng ta có đó là con số 7 để ghép lại tìm ra một cái đường cầu đó là song thủ lô tô nhá đường cầu song thủ lô tô ở ngày hôm nay à ngày à, tiếp theo thì chúng ta có 4 ghép 7 thì xin ra cho anh em cặp 474 đúng không ạ chúng ta có 474 tiếp theo xét cầu ở cái ngày sau nhá xét cầu ở ngày sau cho tất cả anh em đây ở đường cầu uh, à, ngày 16 ngày 16 thì chúng ta có đường cầu uh, 4774 thì chúng ta ăn được đó là con 74 đúng chưa 74 nhá và tiếp tục anh em có cho mình 6 ghép cho 5 đúng không ạ 6 ghép 5 sinh ra cho anh em một cái cặp đó là 565 56 và 65 nhá ở ờ, tham khảo cái đường cầu tiếp theo vị trí ờ, con 56 ờ, nổ cho anh em đúng chưa 56 đấy chúng ta lại tiếp tục đó là gặm nhấm được đó là con 56 phải không ạ tiếp theo chúng ta có đó là 6 ghép 9 6 ghép 9 lại sinh ra cho anh em cặp 696 nhá 69 và 916 đúng chưa tất cả anh em vị trí đó là kế tiếp thì chúng ta ăn được đó là con 916 ở ngày hôm nay phải không tất cả anh em 6996 đường cầu lô hai nháy đã nổ cho toàn thể tất cả anh em rồi thì ở cái vị trí ngày mai thì chúng ta nên chơi sau con bạc nhớ ở cái con 60 này thì chúng ta lại có cặp đó là 383 nhá cặp 383 khai sinh ra tất cả anh em ngày mai vị trí đường cầu ngày mai đó là 38 và 83 cầu cơm áo gạo tiền cho tất cả anh em vào ngày mai thì vị trí này tôi sẽ đi uh, bắt vào cái bảng chốt số thì ngày hôm nay tôi có lên bảng chốt số cho tất cả anh em rồi đúng không ạ hôm qua đó là vị trí uh, cái bảng chốt số chúng tôi đã bị nó lỗi nên không lên cho tất cả anh em và con độc thủ lô tô muốn gửi gắm lên tặng tất cả anh em ở cái đường cầu xong thủ lô tô chúng ta phải chơi đó cặp 383 nhá 3883 và con độc thủ lô tô ngày mai kết cho toàn thể tất cả anh em vị trí đó là con uh, lô tô 92 Đấy. độc thủ lô tô 92 và ở cái chạm đề ngày mai báo cho anh em ở ba cái chạm đề nhá chạm đó là 698 đấy chúng ta có một cái chạm đề ngày mai 698 chạm 6 chạm 9 và chạm 8 cho tất cả anh em nhá rồi chúng ta cùng nhau đi vào đó là phân tích ở cái đường cầu đề ở cái đường cầu đề thì trước khi đi vào phân tích cầu đề chúng ta thống kê qua dòng bạch kim ở cái dòng bạch kim thì anh em thấy uh, lô tô nổ cho anh em cũng khá là đều ở cái đầu không rồi nhá ở cái đầu không nổ cho anh em khá là đều rồi và ngày hôm nay lô tô rơi 29 này đấy lô tô tiếp tục rơi về con 29 và vâng, ở cái đường cầu à, con 73 lô tô khan đã về cho toàn thể tất cả anh em đấy và con à, 912 thì ngày mai tôi vẫn bắt lô tô rơi cho anh em nhá ở con độc thủ đấy cầu kèo nó báo như thế nào thì tôi à, đi cho anh em như vậy và anh em không nên à, đó là lưu ý không nên chơi to quất lớn nhá những anh em thật sự đó là thua tha xa bờ loạn số hãy liên hệ ngay với những đường cầu kín của Zalo đội ngũ chúng tôi và chúng tôi cứ nói không với những con số từ hội đồng hay là những con số chuẩn xịn 100%. Những đường cầu chúng tôi đưa lên thì đúc rút, đó là lâu năm chúng tôi đúc rút ra đó là một cái kinh nghiệm để chia sẻ lên cho toàn thể tất cả anh em. Chúng ta không bị đó là thua tha xa bờ là số nhá. Thua tha nợ nần rồi chúng ta đó là lâm vào cảnh là bế tắc thì mong toàn thể tất cả anh em đã xa bờ loạn số rồi thì đừng nên phang vào những con số bậy bạ nhá những anh em đó là thật sự muốn đó là về bờ thì liên hệ ngay Zalo của chúng tôi 0917 317 801 anh em nhé chúng tôi sẽ có trách nhiệm đó là đưa tất cả anh em về bờ không phải đó là thu phí của anh em rồi bỏ rơi anh em cái đó là đội ngũ chúng tôi không bao giờ có nhé và vị trí đường cầu chạm không thì ngày này hôm nay anh em có chạm 4 anh em có này đúng chưa và cách tiếp theo cho anh em ở cái đường cầu à, vị trí ăn thông cho anh em hai tay rồi thì chúng ta cách khoảng trống cho anh em đó là một hai đúng chưa chạm năm ăn rất dày cho tất cả anh em và ngày hôm nay bắt đầu cầu chạy lại cho anh em nhé ở cái đường cầu đề và chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đó à, phân tích hạm cái dàn ép vị ra cho toàn tất cả anh em thì chúng ta có cho anh em ở cái đường cầu ngày mai ở đây vị trí là sinh ra cho anh em con 47 nhá tiếp tục anh em tìm một cái đường cầu nữa cho mình ở một cái đường cầu đó là ngày hôm nay sinh ra cho anh em con à, độc thủ đề đó là 60 phải không ạ độc thủ đề 60 thì ngày mai chúng ta nên đó là đánh vào những con gì vào ngày mai thì lên cho anh em cái dàn đề nhá vị trí dàn đề sinh ra cho tất cả anh em thì chúng ta có vị trí ngày mai vị trí ngày mai này tôi à, tăng cự trụ lên cho tất cả anh em vị trí ngày mai chúng ta có ở cái đường cầu 86847 đúng chưa 8 6 8 47 nhá tiếp tục ở tay thứ hai chúng ta có cho anh em một cái đường cầu ở vị trí 04960 Đấy. 0 4 9 60 và chúng ta cùng nhau ghép lại cho toàn thể tất cả anh em ở hai cái đường cầu đầu tiên thì chúng ta có 2 4 6 4 0 2 4 6 4 0 nhá. Tiếp tục anh em có 9 9 3 4 2 3 4 2 đó và chúng ta ghép lại để hạ một cái dàn ghép lại thì chúng ta có 0 ghép 2 6 ghép 4 9 ghép 3 4 ghép 9 0 ghép 9 đúng không ạ 7 ghép 0 4 ghép 4 8 ghép 6 6 ghép 4 tiếp tục 8 ghép 2 đó và chúng ta đã hạ được một cái dàn rồi đúng chưa tất cả anh em hạ một cái dàn cho tất cả anh em này dàn d <clears throat> thì chúng ta có

tiếp theo anh em có 393 à, 393 và 646 chúng ta có rồi các bạn 020 nhá 020 đó và tổng cộng chúng ta có dàn 2 4 6 8 10 12 14 15 con số đề nhá chúng ta có cho anh em đó là 15 con số đề các bạn ạ đấy và những anh em đó là kết cầu trùng máu ngày mai thì anh em chơi nhá không kết cầu trùng máu dừng lại mức tham khảo cũng cho tất cả anh em rồi và ở cái chạm D thì tôi muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em đó là ở cái chạm 6, chạm 9 và chạm 8 nhá. Đấy. Trùng cầu hợp máu thì anh em có thể vào tiền. Rồi thì uh, cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em ngày mai đánh lô thắng lô, đánh đề nổ đề. Và những anh em đó là thật sự thua tha xa mười loạn số thì liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nhé Zalo và chúng tôi sẽ ờ, chốt ngày mai đó là phía sau cho tất cả anh em phía sau nhé đấy anh em xa bờ loạn số liên hệ ngay với Zalo của chúng tôi để được về bờ rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại